chị sinh ra chị vốn là như vậy chị sinh ra chị tính cách chị là như vậy có người đã từng nói là anh nên thay đổi này đi anh nên làm đi hoặc là có người nói em cũng nên thay đổi này đi nhưng liệu khi mà họ thay đổi rồi bạn có chắc là bạn sẽ yêu người đó hơn ừ. hoặc là bạn sẽ thấy ủa sao con người lạ lắm và bắt đầu bạn đi tìm một cái tình yêu khác vậy anh đừng coi em là em của anh nữa em ở ngoài bị đánh bị chửi có đau nhưng không đau bằng những lời anh nói mình là gia đình mà tại sao đàn ông đánh nhau ghét nhau thì bình thường họ yêu nhau thì lại thấy khó chịu ừ. em không muốn ép anh chấp nhận em chỉ vì lòng thương hại nếu anh không muốn Em sẽ đi Tốt xấu ở tính người Chứ đâu phải ở giới tính nhưng bây giờ từ đây tới lúc mà hai ba mươi năm nữa các chị cũng không quên cái kỷ niệm này tại vì hai vợ chồng cứ hỏi đàng hoàng đâu phải đâu, đâu phải dễ quên được các chị có thể bước tiếp một cuộc tình mới một con đường mới nhưng các chị sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này và nó mới uh, dừng lại cách đây khoảng mới có bốn tháng thôi bốn tháng tức là cái vết thương đấy vẫn còn em thì lúc bao tụi mình chia tay á, thì mẹ mình cũng nói là chia tay chứ con giờ già rồi ai lấy này nọ nhưng mà thật ra thì bản thân Harry thì không bao giờ lo về cái chuyện là tương lai mình lập gia đình được thì lập còn không được thì thôi chứ không phải là cái cần thiết mà mình phải buộc làm và mẹ mình cũng biết tính cách là thôi nếu mà con kiếm được tiền con sống một mình mà con hạnh phúc là được cho nên mẹ mình cũng hơi tiếc thì có tiếc nhưng mà cũng không phải là áp lực là con phải lấy chồng này nọ thì không bao giờ nghĩ tới luôn em cũng muốn lên mở quán trà hoặc là mở tiệm nail em thấy thiệt á còn cái ước mơ xa vời nhất của em á mà em nghĩ đó là kiểu cao cấp nhất á là em mơ ước được làm tiếp viên hàng không nhưng mà em học không giỏi tiếng anh cũng không quá đỉnh nên là từ từ ước mơ đó nó dập tắt thì sau đó em vẫn giữ nguyên ước mơ là mở tiệm chè đó chị thì mà em thích ăn, ăn ngọt ăn chè rồi đó chị là một người rất là được mọi người yêu quý mình đi ký sách có hàng ngàn fan xếp hàng ừ. rồi mình lúc nào cũng được nghe những lời yêu thương mình đã quá quen với cái việc đấy rồi ừ. thế nên là tự nhiên mình có anti thì mình cảm giác rất là phẫn nộ ừ. mình bắt đầu cảm thấy những cũng như anh thì em cảm thấy những cái thông tin của anti nói về em nó không chính xác mà bắt em bắt đầu phản kháng lại bằng cách em thách thức em thanh minh em đấu khẩu nói chung là em cảm thấy cái lúc đấy em rảnh ghê <laughs> em cũng muốn chia sẻ là người đang đứng bên cạnh em là người em luôn cảm thấy thoải mái nhất luôn mang lại cho em cái sự ấm áp hạnh phúc khi ở bên cạnh đây là người yêu hay bà xã hiện tại mình là một tình yêu lớn của bạn ý từ lúc bạn ấy mới sinh ra đời từ lúc bạn ấy mới sinh ra đời hay quá thầy ơi tôi tức cái chương trình này Hay em gặp khó khăn bởi vì bản thân em luôn không tự tin vào chính bản thân mình và em luôn quan tâm tới những cái điều mà người khác nhận xét về mình như thế nào. Nhưng mà khi mà em bắt đầu tham gia những hành trình thiện nguyện nhiều hơn thì em muốn chia sẻ nhiều hơn thì em nhận ra một điều là mình là chính mình thì lúc đó mình mới thực sự tỏa sáng chứ không phải là những cái lời khen chê của mọi người sẽ làm mình sáng hơn. Cây cao bóng mát không ngồi ra ngồi chỗ nắng, trách trời không răng mẹ bạn nói ba bạn là có kiếp sau tôi cũng sẽ lấy ông làm chồng ồ oh, anh có định nói với em không em rất là thụ động em muốn là đàn ông tiến tới với em nên bây giờ em nhường cho anh nói đó <laughs> yeah, you so good. Family business, good. <laughs> Tôi chưa dám tính tới kiếp sau. <laughs> Nhưng ít nhất thì cho đến hết kiếp này tôi vẫn muốn Harry Wayne làm vợ của tôi. À.